chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ đi đánh bầu cua thì ờ, ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho những anh em nào mà chưa biết cái cách sử dụng một cái thâu camera hoặc là một cái thùng camera cái cách của nó chơi như thế nào chơi có khó hay không thì nói chung thì đối với những anh em mà biết rồi chơi rồi thì nó dễ nhưng mà đối với những người ta chưa biết thì nói chung là cũng là một cái thắc mắc thì ở cái video này mình sẽ chỉ luôn cụ thể cho anh em thì muốn đi chơi bầu cua á chơi bằng thùng camera hoặc là thâu camera thì cái anh em cần chuẩn bị cho mình là đi chơi anh em làm sao cuộc chơi anh em sắp xếp được cái thùng này vô là được nói chung thùng bây giờ thì mình làm tất cả những cái thùng này mình đều làm bằng máy móc cho nên nó sẽ giống thật tới 95 phần trăm nói chung cho người ta cầm thoải mái thử đèn thoải mái thử 500 thoải mái không thể nào người ta phân biệt được đâu là một cái thùng giả đâu là một cái thùng thiệt cho nên em cứ yên tâm về cái vấn đề đó còn đi chơi thì mình cứ bỏ cái thùng vô là chơi được hộp nào cũng được đĩa nào cũng được chỉ cần cái thùng thôi thì bất cứ ai lắc cũng được cứ lắc xong thì anh em sẽ đứng ở ngoài anh em bấm cái điện thoại này lên là anh em thấy hai con tôm con gà nè thì đứng đâu cũng được anh em chỉ cần bấm cái màn hình nó lên là nó sẽ nổi kết quả cả ba con trong này cho anh em thấy còn à, ở cái phần điện thoại coi nè thì mẫu mã nó sẽ có hai loại điện thoại cùi bắp này hoặc là nếu như mà anh em không thích xài cái mẫu điện thoại cùi bắp này thì anh em có thể mang trực tiếp cái điện thoại anh em xài hàng ngày lên đây cho mình mình sẽ kết nối vô đó cho anh em coi điện thoại cảm ứng anh em xài hàng ngày là được nha còn ở cái phần cái thùng này thì à, em cho anh em coi kỹ lại nè không để lại bất cứ cái tì vết gì hết nha lỗ kim cũng vậy không bao giờ có cái gì hết cầm cái thùng lên kiểm tra thoải mái kể cả thử đèn thử 500 cũng được luôn còn bây giờ cái thùng này mình làm chuyển qua sạc bệ nha cái đây là cái bệ sạc nè pin của nó anh em đánh anh em chơi trong vòng khoảng 4 đến 6 tiếng là nó sẽ cạn mình chỉ cần đặt lên cái bệ này là nó sẽ sạc nè đây sạc vô pin là nó màu đỏ còn khi nào nó đầy pin nó sẽ đứng đèn còn ở đây mẫu mã thì mình có thể làm được tất cả các loại mẫu cho anh em chơi này là cái thùng sơn nè còn cái này là cái tô meca tô ăn cơm mình này cái này là cái thau nhôm còn cái này là thùng giấy hoặc là những cái thùng quấn băng keo như vậy anh em vẫn có thể chơi được nha băng keo thì anh em thích quấn hay thích mở gì cũng được tất cả các loại mẫu chơi cái mẫu nào anh em cứ mang cái mẫu đó lên đây mình sẽ làm được cho anh em thì cứ lắc xong đứng đâu cũng được cứ bấm cái này lên là mình sẽ thấy hộp nào cũng thấy hết nha bầu cua gà nè đây nó bị ờ, lật lại nè bầu cua còn con nai nó bị nghiêng nè thấy cả ba mặt đánh được cả ba con hai con cá con gà đấy rất là dễ chơi hai con gà con tôm đó anh em đứng bất cứ chỗ nào anh em bấm cũng thấy nha không cần phải đứng ngồi gần cái thùng nói chung là chơi nó rất là dễ thôi hai con tôm một con cá đó thì đây là cái thùng camera đây là cái mẫu mới của mình mới vừa làm nói chung là nó rất là ok chơi nó sẽ tốt hơn xưa thì anh em nào cần lấy những cái sản phẩm này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 09097044 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi test hàng cảm thấy cái hàng nó ok đúng như quảng cáo thì anh em sử dụng nó phù hợp với sân chơi của mình thì mình lấy về xài còn không thì cứ lên tham khảo thì à, nói chung chưa làm ăn giao dịch lần nào thì mình cũng khuyên anh em tránh giao dịch qua mạng để tránh cái trường hợp mà mình bị lừa thì cũng à, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình ngày hôm nay nha